Với ví dụ đầu tiên, cho ba số thực ABC là số thực bất kỳ nha. Chứng minh rằng các bất đẳng thức sau sau là đúng nha. Bất đẳng thức đầu tiên kia. A nhân B sẽ nhỏ hơn hoặc bằng A bình phương cộng B bình phương chia cho 2. Đây chính là bất đẳng thức Cauchy đúng không? Nhưng ở đây Cauchy là AB là bắt buộc phải dương rồi. Vậy thì đối với anh này chúng ta làm thế nào? Bắt đẳng thức thì các em có thể sử dụng tính chất nó là gì? Nhân cả hai vế với cùng một số âm. Ở đây thầy sẽ à thầy xin lỗi nhân với cùng một số dương. Cùng một số dương thì bất đẳng thức không đảo chiều. Hiểu chưa? Bây giờ thầy sẽ nhân cả hai vế với bao nhiêu nhỉ? Nhân với hai đi cho nó mất mẫu. Đấy. Ví dụ một này. Trước tiên chúng ta cứ nhân với hai đã. A bình phương cộng B bình phương chia cho 2 sẽ lớn hơn hoặc bằng AB. Điều này tương đương với A bình cộng với B bình lớn hơn hoặc bằng 2AB. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta chuyển vế sang xem xem có gì đặc biệt. Tương đương này. A bình này trừ đi 2AB này cộng với B bình lớn hơn hoặc bằng 0. Đây là gì nhỉ các em nhỉ? hàng đẳng thức số số 2 đúng chưa? Bình phương một hiệu tương đương với a trừ b tất cả bình phương lớn hơn hoặc bằng 0. Cái này là đúng với mọi AB. Đúng với mọi AB thuộc R. Được chưa? Vậy thì bất đẳng thức ban đầu là là đúng. Vậy bất đẳng thức đúng ok chưa các em rất là đơn giản đúng không đây là cái cách biến đổi tương đương để giải quyết cái bài toán bất phương trình chứng minh một cái đẳng, bất đẳng thức nào đó thì xin lỗi giải quyết bài toán bất đẳng thức và chúng ta cụ thể là đi chứng minh bất đẳng thức ở ý A tương tự như vậy chúng ta sẽ có ý B ý B là gì A nhân B sẽ nhỏ hơn hoặc bằng A cộng B trên 2 tất cả bình phương Các em viết xong đề chưa? Thì đối với bát đẳng thức này chúng ta làm cũng rất là đơn giản Các em cứ khai triển cái hàng đẳng thức ra nhá Đây ví dụ như phần B đây Chúng ta khai triển ra Thầy sẽ viết cái đảo lại vế đi A cộng B trên 2 Tất cả bình phương sẽ lớn hơn hoặc bằng AB Thầy viết chiều của bất đẳng thức như thế này cho nó thuận